bất phương trình mũ cơ bản ở đây thì sẽ chia cho các em thành những dạng nhỏ nha và cái dạng đầu tiên đó là bất phương trình mũ cơ bản bất phương trình mũ cơ bản nó sẽ có dạng như sau này a mũ fx lớn hơn a mũ gx hoặc là a mũ fx nhỏ hơn a mũ gx hoặc là a mũ fx lớn hơn hoặc bằng a mũ gx tương tự chúng ta cũng có là a mũ fx nhỏ hơn nhỏ hơn hoặc bằng A mũ GX. Và các em chú ý ở đây, thầy chỉ lấy đại diện cái phương trình A mũ FX e lớn hơn A mũ GX. Khi giải cái bất phương trình mũ này, các em phải chú ý đến tính đơn điệu của cái hàm số Y bằng A mũ FX. E Được chưa? Vậy thì chú ý tính đơn điệu chúng ta sẽ chú ý cái gì? Ở đây chúng ta sẽ giải như sau này, các em để ý này. Trường hợp thứ nhất, nếu như chúng ta thấy A lớn hơn 1 tức là cơ số A lớn hơn 1 hàm số y bằng a mũ fx đồng biến đúng chưa vì đồng biến do đó điều này xảy ra này phương trình bất phương trình này sẽ tương đương với fx lớn hơn gx được chưa ngược lại ngược lại khi chúng ta thấy cơ số a nằm trong khoảng từ 0 đến 1 thì rõ ràng cái hàm số y bằng a mũ fx là nghịch biến đúng không? Vì nghịch biến do đó chúng ta có bất phương trình sẽ tương đương với fx nhỏ hơn gx. Được chưa? Thì ở đây nếu như thầy thay bởi thay dấu lớn hơn bởi dấu nhỏ hơn thì ở đây khi chúng ta xét trường hợp một trường hợp 2 này nó cũng sẽ ra ra ngược lại, hiểu chưa? tương ứng với cái dấu này mặc định nhớ cho thầy này cơ số a lớn hơn một thì chiều của bất phương trình không thay đổi hiểu chưa còn khi cơ số a nằm trong khoảng từ 0 đến 1 thì chiều của bất phương trình sẽ bị đảo đi tức là ngược lại so với cái chiều ban đầu đây hiểu chưa đấy là cái phương pháp giải về bất phương trình mũ cơ bản và khi chúng ta giải một cái bất phương trình bất kỳ bất phương trình mũ bất kỳ thì chúng ta thường sẽ đưa về dạng bất phương trình mũ cơ bản này để chúng ta giải quyết